chơi mình viên á vâng là bao nhiêu đây năm trăm hay là trăm đấy cho đôi năm trăm luôn rồi ừ. dạ. năm trăm ở đâu cái lần lên to anh nhỉ ừ. 6 điểm rồi chọn đầu anh em đi trăm này tiền chưa năm trăm đi năm năm trăm điểm dưới hôm nay chưa sao rồi còn rồi ok về không việc trò chính chơi gì ngồi nhảy đóng gà không à uhm. cũng 500 500 Thưa một triệu này một triệu rồi à? vâng thôi con này anh bỏ đi giá lợn tí được quá tính là chia năm trăm nhẹ nhàng thôi em theo năm trăm không cố đi chứ gì ạ theo rồi Nha Trang cân này, cân này, cân à Kênh này xem bài nha 8 điểm ừ, 9 điểm Vẫn dễ hơn đó điểm Ừ xin nhé 1, 2, 3, 4, 5 500 Thằng điểm cũng to đấy 8 điểm mà thua người ta nữa mặt thôi xem mặt này xem thôi xem rồi vậy chứ tuôn nữa rồi Đây rồi. anh đề đâu được hai nghìn điểm nữa đây năm trăm bán được chứ không này lấy đi năm trăm nhẹ nhàng năm trăm này có trăm thêm triệu không thừa triệu rồi ừ. Được. Cân thì cái điểm thế nào? Cân thì xem bà đi. sáu à sáu điểm chín điểm mười to đấy chín điểm rồi cửa thừa rồi nhiều thế dạ. <laughs> đóng là năm lát cái bốn trăm trăm năm trăm à? ừ. năm năm trăm thì vào năm này thừa hai triệu Ừ. ừ. ừ Xem điểm hai triệu triệu rồi này hai điểm luôn Ôi. 9 điểm 7 đô, 7 điểm 7 điểm thì anh thua rồi Ngại quá Ngại quá năm trăm tí mà nhiều thế đấy về cần kèo tết nhỉ anh có điểm đấy năm trăm thêm năm trăm năm triệu thêm năm trăm năm triệu rồi mười mười triệu rồi triệu là cân đúng không ừ. thừa một triệu nữa thế một triệu vừa xem việc nhé tám điểm ừ, điểm rồi đang có sáu điểm rồi ừ. à, vậy. Ừ. sao thế nhỉ tiêu 500 này cứ nhẹ nhàng 500 một thôi 500 triệu 1 triệu Tiếp rồi Đôi 4 5 8 9 Có 1 triệu thêm 500 Tin thêm bài anh bài nghe chưa? Ê, à, anh làm gì đây? Anh lên bài Lên bài thôi á? Ừ Thế mày xem nào Lên kiểu gì vậy Thì em lên từ ba lượng rồi này sao? hỏi là gì Em xem nào Cái ví của anh nhìn quen lắm nhé Em nghi ngờ dạ. từ nãy đến giờ rồi đấy Chú kiểm tra đấy Biết là siêu anh à Hơi nhầm đấy Chứ chưa gì mà chẳng có giấy tờ tiền nong gì ở trong thế này anh Giấy tờ thì bỏ hết ra ngoài chưa đến đâu nữa mà phải giấy tờ Bài cứ để trên ví là sao nhỉ Đây, lại xem Đây. kiểm tra ví xem nào Rồi này cho mượt bác này ví này nhìn ngờ lắm anh thấy cái úp bài trên ví nhìn quen lắm rồi ví gì mà có lại dây sạc thế này ôi ví điện tử của anh Ê, ví điện tử gì anh để em xem nào con này nhìn chết quen rồi. lắm chết rồi chết rồi nào nào cứ thấy đảo đảo về trên à, ví thế à? à rồi thế này là thế nào nhỉ hình như là anh cũng thấy chú mặc cái áo hơi đẹp đấy áo em làm sao đâu ô anh thấy áo đẹp đấy chứ không <laughs> áo anh, anh em bình thường không anh buồn cười đây này đây ví đây này, này, này. Mà, áo kia là ui giời đây đây còn nguyên nguyên tem mát này gì đây tem mát gì đây tấn tuân này casino này ui giời ơi không chín bảy bốn không bảy thứ ba ấy chả chết giả ảnh nào nào nhìn cái ví này nghi ngờ lắm chú cởi áo ra cởi áo ấy ơi ảnh bắt em cởi áo làm gì à ôi Chúng mua đâu Thôi Áo nào áo nào mua ở đâu Này anh nhìn này Áo bình thường Áo chúng mua đâu á Áo bình thường đấy áo này mua ở ngoài shop chứ mua ở đâu mà mua lining này áo lining đàng hoàng lining đàng hoàng yeah. À? <laughs> anh nhầm gọi thử như anh nhớ nhầm thử đây rồi phải này ôi anh thử rồi á ừ chết giả thôi nhưng mà anh em đã rồi, rồi về hai, hai anh em trả trả lại tiền nhau rồi về thôi trả tiền nhau không về tôi anh cũng mua ở ấy đây à tuấn tuân đấy à anh mua ở mỹ đình ấy à chết giả Rồi, mua đánh nhau này thôi anh em mình ờ, cùng ấy cả cùng ấy cả nhá. thôi bắt tay làm hòa anh em ờ, tiền năm bao nhiêu trả lại nhỉ tiền năm bao nhiêu thôi em chẳng anh anh em mình ra cà phê coi như giao lưu nhỉ thôi nhé <laughs> trời ơi anh, anh em cùng